ta hẹn còn nữa trong nhịp đời chưa tan học ta hẹn hò rong chơi em quá ngây thơ dài anh thì mới vẫn thầm tìm kiếm trong mơ những phút xưa em đêm theo dòng đời buông xuôi ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời ôi không trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chờ vơi cho nhịp đời chưa vui. đây đêm vắng bụi mưa anh lại làm thơ lật đông lạnh gió thân người mùi hương gia lý trang đời cho chúng mình nụ hôn nồng cháy sao bóng người đi biển biệt nỗi trôi mong nhớ người yêu thơ thận mình ngữ điêu tình lỡ phiêu diêu đã như thân bọt bèo trong cơn thủy chiều ai bán vầng trăng đêm tàn mùa bọt bèo say trong cơn thủy chiều bao kỷ niệm em vẫn chất chiều ai bán vầng trăng đêm tàn mùa đông